đây mà ừ, đây. lắp trên này mà nhớ mà ngoan đấy vâng. có vấn đề gì thì gọi cho cô có cách giải quyết chỉ mỗi dặn là không yêu đương với cả đi chơi tối thôi được chưa các bạn rủ đi nhưng mà em chẳng bao giờ đi được được nhất trí không không đi đâu bởi vì ra bây giờ là còn phải lo cho các em nữa mình mà đi chơi một phát là yêu đương vào là không lo cho các em được nữa vâng. bây giờ hoàn cảnh của mình thế rồi mình phải cố gắng đúng không vâng. trồng ngô ở đâu hả Nha. yeah. trồng nhiều không à? có thế à hôm nay cô mang cả bếp ga các thứ vào đồ ấy ờ, có cô ở bên anh quốc gửi cho nhá ờ, gửi cho đồ ăn này với cả là cô mua bình ga các thứ cho nhá ở bếp ga thì có một à, bạn khác tặng còn đâu là đồ ăn các thứ là cô mua bên kia kìa có cả à, đồ bát đũa các thứ nữa đấy cả giá bát nữa ừ. chào anh nhé thế cảm ơn cô đi bảo cô ở bên anh nước anh ấy. cảm ơn cô cô đã giúp đỡ nhá ừ cháu dạ, cảm ơn cô đã giúp đỡ ạ ừ, cô ở bên nước anh ấy, cô xa lắm ừ. Vâng. qua kênh youtube của anh sa trường giang thì uh, cô đã gửi quà cho em hàng và em đã đưa đến tận tay cho em ý ừ. hình Như là hôm nọ hết dầu ăn cô hôm nọ cô quên mua gạo các thứ nhưng mà cô lại quên mua phải không nhỉ? Vâng. Cấy nha mọi người nha. Đây. Khác một mình khác cấy có ai đổi công không? Ôi, một mình khác cấy chỗ ruộng này á? Vâng. Ôi thế là có lúa ăn rồi một ngày rưỡi xong một ngày rưỡi à ừ, đấy chịu khó lắm đấy lần sau vào mong là rau lên nhỉ hàng nhỉ rau với ngô với lạc ngô lên lạc. đấy là ấy thừa vâng à? thừa trồng lạc trồng ngô trồng lạc trồng ngô mà Đấy. Trồng lạc bên này à? Ngô bên nào? Ngô chưa kịp trồng. Ừ. Ừ. Ngô chưa kịp trồng thì cô vào. Mấy ờ, mỗi giống là rau ấy. Ừ, mỗi ít rau mùa nào trước đấy mình trồng. Ê, nó, nó đang trồng dở thì mình vào. Nhưng mà nhưng mà ngô này thì rau trồng thế này thì là tí. Không rau trồng trước thì giờ rau đây ra đủ làm miếng như kia.